60 chia 6 bằng 10 18 chia 6 bằng 3 18 chia 3 bằng 6 18 chia 2 bằng 9 Rồi chúng ta đã xong bài 1 là tính nhẩm Bài 2 là viết số thích hợp vào ô trống 6 x 5 bằng 30 30 chia 5 bằng 30 chia 6 bằng 5 6 x 9 bằng

6 x 4 bằng 24 24 chia 6 bằng 4 Rồi chúng ta đã xong bài 2 Bài 3 là có 30 giờ 30 lít dầu lạc đựng đều vào 6 can hỏi mỗi can có bao nhiêu lít dầu lạc là bài giải số lít dầu lạc mỗi can có là 30 chia 6 bằng 5 lít đáp số 5 lít đây, tô màu 1 phần 6 mỗi hình sâu. Nếu như chúng ta muốn biết tô màu 1 phần 6 thì chúng ta sẽ lấy những cái ô này. Điếm, chúng ta điếm thử coi sẽ là bao nhiêu rồi chúng ta chia với 6 này. Đây, chúng ta điếm thử nha. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vậy thì chúng ta chia 6 chia 6 này thì bằng 1. Vậy chúng ta chỉ ôm tô một ô này thôi hai bài này cũng tương tự như vậy chúng ta đếm thử coi cái này được bao nhiêu rồi chúng ta sẽ chia với, với 1 phần 6 này thì bằng một bài này là 6 luôn 6 chia 6 thì sẽ bằng 1 vậy chúng ta chia ô một tô một ô ô tô các bạn tô ô nào cũng được chỉ chỉ đúng là chúng ta tô theo một ô mà thôi nè và nè cái này thì cũng là 6 luôn 1, 2, 3, 4, 5, 6 Vậy thì chúng ta 6 này chúng ta chia cho 6 này thì bằng 1 Chúng ta tô, tô này Đây Rồi Chúng ta đã xong bài 23 Tiếp đến bài 24 là Tìm một trong các phần bằng nhau của một số Thì chúng bài này thì chúng ta có Có có 3 phần. Phần 1 là viết tiếp vào chỗ chấm theo mẫu. Phần 2 là giải đố. Phần 3 là khoanh vào chữ đặt dưới hình để được chia thành các phần bằng nhau. Tô màu một phần một trong các phần bằng nhau đó. Rồi chúng ta bắt đầu học thế nào? Mẫu 1 phần 2 của 10 bông hoa là 10 chia 2 bằng 5 bông hoa. Có nghĩa là 1 phần 3 của 12 mm là là chúng ta lấy 12 này chúng ta chia cho 3 này thì sẽ được bằng 4 mm. B 18 giờ 1 phần 6 của 18 giờ là là chúng ta cũng tương tự như cái này. Chúng ta lấy 18 này chúng ta chia cho 6. 18 chia cho 6 bằng 3 giờ. Rồi, hồi này cũng vậy. 14

Rồi, sau chúng ta đã xong bài 1 tiếp đến bài 2 và giải đố một cửa hàng có 42 kg táo đã bán được 1 phần 6 số táo đó. Hỏi cửa hàng đã bán được đã bán bao nhiêu kg táo? Là số kg táo cửa hàng đã bán là lấy bộ, chúng ta lấy 42 này chúng ta chia cho 6 42 chia 6 bằng 7 kg đáp số 7 kg Rồi chúng ta đã xong 12 Tiếp đến bài 3 là Khoanh vào chữ đặt dưới hình để đã được chia thành các phần bằng nhau Tô màu một trong các phần bằng nhau đó Đây chúng ta thấy phần nào bằng nhau thì chúng ta sẽ khoanh vào Đây hai cái ô chữ B và chữ cờ này bằng nhau thì chúng ta khoanh vào và chúng ta tô màu một trong một tô màu một cho một màu một trong các phần bằng nhau đó thì chúng ta tô màu tô màu nào một ô nào cũng được này rồi chúng ta đã xong bài 3 mình đã làm xong bài 24 và bài 23 Nếu như các bạn có thắc mắc gì, hãy để lại phần bình luận. Mình sẽ giải đáp cho. Hẹn gặp lại các bạn vào các video lần sau và nhớ đăng ký share cho bạn bè cùng học nhé. Bye bye!